Nếu ngày mai Em rời xa anh Anh không biết sống thế nào đây con tim anh nhói đau từng cơn à anh biết hạt mưa không ngừng rơi khi thấy em buồn xin thời gian hãy trở lại đi anh không muốn mất con tim anh nhói đau từng cơn à, anh khóc vì anh biết mình sai tất cả là vì tại anh anh sai rồi anh sai rồi xin em một lần hãy nói em yêu anh anh xin nhận nhận hết nỗi buồn đừng rơi xa kỷ niệm anh vẫn ở đây ngóng chờ em giờ em ở đâu tìm em ở đâu sao em nỡ bước đi rời xa hãy quay trở về bên anh một lần thôi em anh đã sai rồi anh như gục ngã chìm đắm trong lý diệu sai xin em một lần tha thứ quay về bên anh sai rồi anh sai rồi xin em một lần hãy nói em yêu anh anh xin nhận nhận hết nỗi buồn đừng rời xa kỷ niệm anh vẫn ở đây ngó quay trở về bên anh một lần thôi em anh đã sai rồi anh như gục ngã chìm đắm trong lý rượu sai xin em một lần tha thứ quay về bên anh anh như gục ngã chìm đắm trong lý rượu sai xin em một lần tha thứ